phát triển Cái danh thách đấu nó được người làng và trẻ em vô cùng săn đón Chính vì vậy, bọn hacker, lũ mọt dân đã tạo ra những bản hack để cho trẻ trâu leo danh 哎，兄弟，接一下我啊！车没油了。哦。